khóc Nhớ em người ơi Thế nhưng chẳng dám buông lời Lời yêu em Tình yêu này trôn sâu Nhưng chắc em cũng biết rồi Nhưng không nói ra Tại vì sao người lặng nhưng chẳng nói một câu biết lùi về phía sau luôn dõi theo từng nụ cười ánh mắt của em ngày hôm qua nụ cười ấy vẫn đang còn đây giờ vụt bay chỉ còn những cơn say tự trách giao quá yêu lòng giấc mơ ngày xưa khuất xa bóng ai mất rồi hạt mưa nhẹ rơi hòa tan giọt nước mắt trong những cơn đau cõi lòng em có biết không tại vì sao người lặng im chẳng nói anh đây chỉ biết lùi về phía chẳng lẽ không thể ngoại lệ được sao tại vì sao người lặng im chẳng nói một câu quặn đau đành nhìn em bước đi cùng ai rồi ngày mai anh sẽ sống sao khi chẳng có em ngậm ngùi anh đây chỉ biết lùi gặp những đêm lạnh giá tại vì anh dại khờ quá đến bây giờ đây xa nhau mất rồi chẳng lẽ không thể ngoại lệ được sao chỉ một lần thôi